Hello, xin chào các à, anh chị biết team à, Mình là Điềm đây Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị về một cái thế Video trước thì Điềm đã hướng dẫn cho các anh chị về cái thế là mua đáy bán đỉnh và đánh theo kiểu cá sấu săn mồi Thì các anh chị hãy nhìn vào trên cái cạn trên này đó, đây, đây là chuẩn thế cá sấu săn mồi của chúng ta Được không? Đó, trend xanh đi lên chạm cạn trên cái nến đỏ đi xuống thì mình sẽ theo một lệnh đỏ các anh chị đúng không? và ứng với cái nến này nó có thể là gãy một đôi ba lần thì theo nguyên tắc của điểm là các anh chị cứ theo 6 lần là ok và thế đầu tiên cắt 6 xong rồi đúng không ạ đó, ở cạnh dưới cũng vậy nữa các chị cạnh dưới là trên đỏ đi xuống đó, lên xanh thì chúng ta quấn thì chúng ta quấn xanh theo 6 lần nếu lỡ thua các chị ha ừ, đây là chuẩn thế còn trong à, video này thì điểm sẽ hướng dẫn cho các anh chị về một cái thế nữa là cái thế binh bông đó. cái thế binh bông cũng là cái đây chính chính chính cái cây vừa rồi là cái thế binh bông này các anh chị là nó đi Ờ, xuống đỏ xong nó gãy xanh xuống đỏ xong nó gãy xanh xuống đỏ xong nó gãy xanh xuống đỏ xong nó gãy xanh và cái thế bên môn này thường thường nó sẽ đi ở ở gần cản trên hoặc là gần cản dưới gần cản trên hoặc gần cản dưới đó giống như là cái thế bên bông này các chị là nó đi theo nó đi theo cản nó ở trên cản trên còn nhìn vào cái thế này các chị sẽ thấy nó đang nằm gần cản dưới gần cản dưới các chị ha à, à, thì cái thế bên bông này của chúng ta rất là đơn giản thôi rất là đơn giản đó là dấu hiệu nhận biết của nó là đáng lẽ là nó xuống đỏ là là cái cây mà cái cây đỏ nhỏ này các chị đúng không dấu hiệu nhận biết của nó là nó gậy đỏ <clears throat> nó gậy đỏ xong nó lên xanh nó nó phá cẳng xanh lên nó phá cẳng trên lên nó lên xanh đúng không ạ xong nó xuống đỏ bự nó xuống đỏ bự là bằng cái cây xanh bằng cái cây xanh đúng không ạ và thông thường mà nếu mà nó gãy hai lần nó gãy hai lần đúng không ạ nó gãy hai lần thì chúng ta bắt đầu là gì ạ chúng ta nhảy vào chúng ta chúng ta cắt nhẽ hai lần là chúng ta cắt đúng không giả sử cái cây này lên xanh và tí nữa cây order nó xuống nó xuống đỏ tiếp thì đỏ chúng ta sẽ theo đỏ và chúng ta sẽ cắt cũng là gì ạ à, dây bên bông thường thường nó sẽ đi dài hơn dây bên bông thường thường đi sẽ đi dài hơn đúng không ạ? thì các chị quản lý vốn các chị quản lý vốn của nó bằng cách là các chị hạ cái cái cái, cái à, lệnh đánh của mình xuống còn 0.5% tổng tài khoản hoặc 0.3 hoặc là 0.1% tài khoản 0.1% tổng tài khoản điều đó đồng nghĩa với việc là gì các anh chị điều đó đồng nghĩa với việc là uh, tài khoản 1.000 đô thì các chị quyết định một đô đó rồi bạn để chúng ta dễ dàng cắt hơn chúng ta theo được 10 cây à, còn nguyên tắc thì thường thường là theo tới 6 cây là chúng ta lại thắng rồi đó như các anh chị ở đây lại thấy là thấy bên môn là tiếp tục hình thành này các anh chị đúng không ạ lại gì lên xanh nè xong nó gãy đỏ và cây lên xanh tiếp theo là nó bằng cây đỏ bây giờ đang là đang là lệnh đang là lệnh uh, order và nó xuống đỏ thì bây giờ điểm sẽ theo một lần đỏ và điểm sẽ theo là gì ạ à? điểm sẽ theo 6 6 cây như vậy nếu thắng thì thôi các chị ha thắng thì mình nghĩ tín hiệu thắng thì mình nghĩ tín hiệu còn thua thì chúng ta sẽ theo theo theo 6 cây nếu nào thắng thì thôi à, theo quan sát của điểm trên thị trường à, ứng với cặp e à, cặp ETH và USD à, DT trên sàn Sinity của chúng ta thì là gì ạ chúng ta theo tầm cỡ cây thứ tư cây thứ năm là thắng rồi à, dấu hiệu nhận biết của nó đơn giản nó là như vậy thôi đơn giản nó là như vậy thôi nhưng mà có cây lên xanh nè nó gãy đỏ nhỏ rồi và những cái cây tiếp theo là những cái cây tiếp theo là sao xanh đỏ xanh đỏ nó nối liền nhau như thế này và là gì nó xen kẽ nhau như thế này và sao nó đều đúng không ạ ở đây là cái cây vừa rồi là điểm đánh thử cho các anh chị coi còn, còn nguyên tắc để mà bắt pin bông nhắc lại nguyên tắc để mà bắt pin bông là các anh chị phải chờ nó gãy hai lần như thế này đúng không ạ chờ nó gãy hai lần đỏ như thế này nè à hai lần xanh như thế này thì chúng ta bắt đầu đánh đúng không ạ mới nãy cây vừa rồi điểm ờ, điểm lưu điểm sẽ gấp tài khoản lên và điểm tiếp điểm theo theo theo đó đúng không? còn đối với những anh chị nào đối với những anh chị nào mà tài khoản nhỏ thì các anh chị không nên đánh cắt đối với những anh chị nào mà tài khoản nhỏ thì các anh chị không nên đánh cắt mà là các chị anh nên là gì đánh thuận có nghĩa là gì nó xuống đỏ thì các chị đánh xanh đúng không? sẽ đánh cho tới khi nào thắng thì thôi và đánh đều tay không gấp đúng không? nếu mà đánh thuận thì đánh đều tay không gấp còn nếu mà đánh ờ, nghịch có nghĩa là đánh đánh cắt á, thì chúng ta là gì đánh gấp thép lên đánh mặt thiên ngô lên các chị ha rồi ok rồi ok chúc mừng các anh chị ha lệnh này chúng ta là win đấy thì vừa rồi điền vừa trình bày cho các anh chị à, điền vừa trình bày cho các anh chị cái thế thứ hai ở trong à, thị trường của chúng ta đó là thế đánh bằng pin bông và cái phương pháp xử lý của nó đánh thuận thì như thế nào đánh cắt thì như thế nào chúc anh chị thành công với video này hẹn gặp lại các anh chị vào những video hướng dẫn về về những thế đánh tiếp theo của điểm các bạn chào tạm biệt các anh chị